Xin chào mừng quý phụ huynh đã đến với video hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Với nội dung Tạo hồ sơ mới dành cho học sinh chưa có tài khoản và mật khẩu. Để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tại thanh trình duyệt, quý phụ huynh truy cập vào website bình thuận.tuyển sinh đầu cấp.vnedu.vn. Chọn đăng ký. Phụ huynh điền đầy đủ họ và tên, nhập số điện thoại đang sử dụng, tạo mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới vừa tạo. Xin lưu ý chiều dài mật khẩu, ít nhất 8 ký tự, gồm có ký tự viết hoa, ký tự viết thường và chữ số. Nhập mã xác thực. Chọn đăng ký. Nếu hệ thống thông báo, tài khoản với số điện thoại này đang tồn tại, nhập mã xác thực, chọn đăng ký, nếu số điện thoại thuộc nhà mạng Vinaphone, hệ thống sẽ tự gửi mã xác thực OTP về máy. Nếu số điện thoại thuộc các nhà mạng khác, soạn tin theo cú pháp gửi 8099, nhập mã OTP vừa được gửi về số điện thoại đăng ký, để xác thực đăng ký nhận thông báo tuyển sinh. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn chức năng tạo hồ sơ, phụ huynh chọn cấp học sau đó tạo hồ sơ. Nhập đầy đủ các thông tin có đánh dấu sao. Phụ huynh bổ sung các thông tin chưa đầy đủ lên hệ thống, chọn khu dân cư định tuyến tuyển sinh, chỗ ở hiện nay, trùng với hộ khẩu thường trú, chọn sao chép thông tin từ hộ khẩu. Trường hợp hồ sơ trái tuyến Chọn trường trái tuyến, Chọn trường đăng ký, theo tuyến quy định. Chọn các tiêu chí tuyển sinh. Chọn điểm trường nếu có, diện chính sách ưu tiên. Để nộp các loại giấy tờ đính kèm, phụ huynh chọn file đính kèm. Nếu chưa có ảnh cần nộp, chọn tải lên. Tìm đến thư mục đang chưa ảnh, chọn ảnh rồi click Open, lưu ảnh vào quản lý file. Giao diện quay về quản lý file của hệ thống, chọn ảnh và bấm vào dùng file để nộp ảnh. Nộp đầy đủ các giấy tờ quy định. Tạo hồ sơ tuyển sinh. Hồ sơ nộp thành công, hiển thị trạng thái, hồ sơ chờ duyệt cấp trường. Hồ sơ đã được trường tiếp nhận, nếu phụ huynh rút hồ sơ, sẽ hiển thị trạng thái chờ xác nhận của nhà trường để được rút. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, xem lý do tại thông tin phản hồi, phụ huynh có thể xem, sửa và nộp lại hồ sơ. Quý phụ huynh đăng nhập vào app VN Edu Connect bằng số điện thoại đã đăng ký tuyển sinh để nhận thông báo và theo dõi quá trình nộp hồ sơ. Ngoài ra, chuông thông báo app VN Edu Connect giúp phụ huynh theo dõi trạng thái nộp hồ sơ tuyển sinh. Cảm ơn quý phụ huynh đã sử dụng hệ thống tuyển sinh trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT cung cấp. Chúc quý phụ huynh thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.